lúc trước mình làm các video thì mình chia sẻ cho bạn về cái biểu đồ này cái biểu đồ này thì cái biểu đồ này thì nó nó xem sẽ lâu hơn à, xem sẽ lâu hơn hôm hôm nay mình đã thiết lập mình đã thiết kế ra một cái biểu đồ như thế này mình đã thiết kế làm ra một cái biểu đồ to như thế này để xem cho nhanh hơn dễ hơn cho các bạn dễ xem dễ hiểu hơn đấy cái biểu đồ này với biểu đồ này không khác gì nhau các bạn biểu đồ này với biểu đồ này không khác gì nhau nhé đấy, mình cho các bạn xem luôn nè đây là hướng chấm đông nè đấy thì các bạn thấy không nó như nhau cả đây hướng chân bắc này đấy, chấm bắc này đấy, chấm đông này chân tây này chân tây này đấy, chấm nam này chân nam dưới này đó, hướng chân nam hướng dưới này đấy nhá đó, nó như nhau cả các bạn thấy không nó như nhau cả đấy thì cái hướng ờ, cái hướng chấn đông này là đấy, đây là hướng chấn đông đây chấn đông là cung chấn này đây cung chấn này các bạn thấy không này chấn đông là cung chấn này đó đấy, còn ờ, chấn bắc là cung khảm này đó. Đấy, còn chấn nam này đấy. chấn nam là cung ly này bạn thấy không đó còn à, à, chấn à, tây này đấy chấn tây là cung đoài này loài này loài này đó nó như nhau cả các bạn nhé đều như nhau cả nên là mình à, lập ra cái biểu đồ mới để em gì để mình chia sẻ cho các bạn nó nhanh hơn dễ hơn mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn nhé thì ví dụ như mình sẽ tìm ra một cột một tuổi xem quẻ của một người cái cung cái cung quẻ mệnh là quẻ gì ví dụ như cái cung à, cái quẻ mệnh của tuổi hiện nay là đó là khôn thổ 1967 cái dậu là khôn thổ thì nó là cung khôn thì cung khôn thì các bạn sẽ nhìn ở đây biết nó là cung khôn nó nằm ở hướng nào đấy cung khôn đây cung khôn nằm ở hướng này đây cung khôn đây đó là đấy. thấy không nó là hướng cung khôn nó là tây nam đây cung khôn này hướng tây đây tây đây và hướng nam đây thì nó là hướng tây nam nó là cung khôn này thì chúng ta chỉ cần biết một cung này thôi chỉ biết là cái cung của tuổi này thì sẽ sẽ tìm được chỉ tìm được một hướng tìm được một hướng tốt nhất của tuổi này thì sẽ tìm được ba hướng còn lại đó là đây các bạn nhớ để ý cho mình nhé đây là cái cung khôn là cái hướng màu trắng này thì dĩ nhiên là ba cái hướng còn lại màu trắng này cũng đều thuộc của tuổi này hợp với tuổi nhé chọn được một hướng hướng một hướng màu trắng này thì tất cả ba hướng trắng còn lại ba cái khung trắng còn lại là cái hướng tốt của cái tuổi này Đấy, ví dụ như các bạn là lựa ờ, xem cái tuổi em Ờ, tuổi thìn ví dụ như tuổi thìn là là là, là hướng chấn đông đây chấn đông đấy, là cung chấn là hướng chấn đông này thì dĩ nhiên là nó sẽ là hướng chấn bắc luôn này hướng chấn nam luôn này và hướng đông nam tất cả hướng màu vàng này đều là thuộc hợp với tuổi thìn đấy, có hiểu không bốn hướng màu vàng này sẽ hợp với tuổi thìn đấy mình lưu ý một điều rằng nhá thì đó thì hôm nay mình chia sẻ như vậy để làm gì để mình sẽ chia sẻ nhanh hơn chia sẻ cho các bạn là hiểu nhanh hơn không phải dườn rà như lúc trước nữa để rút ngắn thời gian chia sẻ đỡ mất thời gian à, cho mọi người xem nhiều người bảo xem à, à, thấy nâu la quá thì mình sẽ rút ngắn lại để biểu đồ lại để cho các bạn dễ nhìn dễ hiểu hơn nhé thì đó thì mình chia sẻ luôn thì mỗi một cung bụng bệnh thì đều có bốn hướng tốt bốn hướng tốt và bốn hướng xấu đấy tại vì nó có tám phương đấy, đấy thì bốn hướng tốt và bốn hướng xấu thì à, trước tiên là kỷ dậu 1969 nữ mạng nhá là quẻ mận là khôn thổ <coughs> ngũ hành là đại trật thổ nhá mạng là mạng thổ đất trên nền nhà thì đấy mình đã, đã, đã chia sẻ cho các bạn rồi quẻ quẻ của mận bạn là quẻ mận là cung là cung khôn thổ cung khôn thổ ở đây là cung khôn nó nằm ở đây đây cung khôn nằm ở đây đó là hướng tây này nam này gọi là hướng tây nam đó, và đây đây là hướng uh, chắn tây và đây hướng Bắc này thì đây là hướng Tây Bắc này Đấy. và đây là hướng uh, hướng Đông này đây là đây là đây, đây, đây là hướng ờ, hướng hướng Bắc này hướng Đông đây thì gọi là hướng Đông Bắc Đông Bắc có nghĩa là bạn hợp với tuổi ờ, cái tuổi kỷ dậu 1969 kỷ dậu này khôn thổ đó là thuộc thuộc hướng này tây tây tây nam tây tây bắc và chắn tây và hướng đông bắc đấy đây là bốn hướng tốt nhé còn bốn hướng còn lại xấu đó là hướng chánh bắc chánh nam chánh đông và hướng đông nam là hướng xấu nhé đó là bốn hướng xấu của tuổi của mình nên các bạn chắn không nên xây nhà bốn hướng đó đấy thì à, cái tuổi của mình là lữ mạng rồi thì bạn đang bốn hướng tốt rồi thì bạn hãy xem bốn hướng tốt của người chồng là hướng nào thì à, chúng ta sẽ chọn chùm hướng nếu mà nếu mà cái tuổi của bạn á, mà đã thuộc vào bốn cái hướng này rồi ví dụ như là cái tuổi của người chồng bạn là tuổi gì đó cung gì nghĩa quẻ mận gì đấy quẻ mận gì thì mình là càn hay là cấn hay là à, đoài hay là khôn đấy quẻ mận là, là khôn hay đoài hay cấn hay là càn thì sẽ học với sẽ học với bốn hướng của bạn nhé sẽ học với bốn hướng này của con của bạn thì đó thì nếu ví dụ mà được như thế á, thì hai vợ chồng xây chung một hướng nhà như vậy rất là tốt là một ngôi nhà vượng tài nhé một ngôi nhà vượng tài phát tài đấy và là một cái ngôi nhà là được sự liên kết gắn bó của các thành viên trong gia đình sống rất là là, là, là đoàn kết với nhau vợ chồng con cái sống rất là đoàn kết Đấy, rất là tốt là một ngôi nhà cực kỳ là tốt rồi chia sẻ các bạn luôn <coughs> <coughs> cái ờ, cái mạng của mình là mạng thổ nhé <coughs> chia sẻ bạn luôn về cái màu sắc phong thủy thì bạn là mạng thổ thì màu tương sinh tương hợp của bạn đó là màu đỏ màu hồng màu tím màu vàng và màu nâu đất đây là màu năm màu tương sinh tương hợp của tuổi kỷ dậu 1969 nữ mạng đại chặt thổ đó là mạng thố nhé. rồi <coughs> chia sẻ cho các bạn luôn về cái hướng um, về ai nỡ xây nhà ai nỡ xây nhà rồi mà biết là mình xây nhà sai hướng mà không biết tìm cách nào để mà hóa giải được nó thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về ba phương pháp <coughs> ba phương pháp để chân trần anh ngôi nhà nhé. phương pháp thứ nhất thì dành cho những người ở um, nông thôn những người ở ở nông thôn thì đất rất là rộng cò bay thẳng cắm thì chúng ta có thể mở thêm một cửa nữa nhé mở thêm một cửa nữa <clears throat> ví dụ như bạn ở đây á, là bạn hướng chấn đông là hòa hại ví dụ bạn đang xây nhà ở hướng chấn đông là hòa hại thì bạn mở thêm một cửa đằng sau nữa mà lưu ý một điều rằng là chúng ta không nên mở song song với cửa chính nhé mà cửa sau đó là hướng chắn tây hướng chắn tây của bạn là thiên y nhé <clears throat> thì bạn mở xéo xéo như thế này nhé mở thêm hướng đằng sau đó là hướng chắn tây mở xéo như thế này sẽ tốt cho gia chủ hơn đó thì um, uh, theo về cái, cái phong thủy á, thì mà đứng từ cửa đằng trước mà nhìn thông tuôn ra cửa đằng sau có nghĩa là tiền vào cửa trước mà nó đi ra cửa sau đó là rất là xấu về phong thủy rất là xấu nên chúng ta xây cái cửa đằng sau nó xây xéo nó ra không được xây song song với cửa chính và xây xéo nó ra nhá <coughs> đấy phương pháp này có tác dụng đó là xua đuổi và cân bằng ngôi nhà có nghĩa là một hướng tốt và một hướng xấu thì từ trường của hướng tốt sẽ vào trong nhà để xua đuổi đẩy nổi những từ trường xấu âm binh ngũ quỷ tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà để nó không hại gia chủ để nó không hại gia chủ xua đuổi và cân bằng lại ngôi nhà phương pháp này có nghĩa là xua đuổi và cân bằng lại ngôi nhà để không cho tà ma âm binh âm khí vào trong nhà để hại gia chủ đó À, thì cái phương pháp này có tác dụng tác dụng chỉ gọi là cân bằng lại ngôi nhà là một ngôi nhà bình thường một ngôi nhà bình thường nó cũng không có tác dụng là thu hút công nhân tài độc và cũng không có tác dụng thu hút công nhân tài độc trôi gia chủ đó các bạn nên lưu ý một điều rằng đó là chỉ là cân bằng ngôi nhà thôi nhé phương pháp thứ hai chia sẻ cho bạn về cái à, những người ở thành phố thành thị thì à, nói chung những người ở thành phố thành thị thì đất chặt người đông bốn vùng bốn vùng quanh đều là nhà san sát nhau không thể nằm mở thêm một cửa nữa đấy thì chia sẻ cho bạn về cái phương pháp là sử dụng miếng thảm chảy nhà để để làm phong thủy để làm phong thủy nhá <coughs> thì um, cái miếng thảm chảy nhà đấy dân miền Bắc thì hay sử dụng vào mùa đông để nót cái nền nhà để cho mọi người các thành viên trong gia đình đi lại cho nó ấm cái chân để không bị nặng chân thế còn dân miền Nam á, thì sử dụng miếng thảm trải nhà này để lót nền nhà để trang trí nền nhà đấy đó là về mặt phong thủy thì bạn lưu ý một điều rằng như thế này bạn á, cái tuổi của bạn là bạn à, bạn là tuổi mạng mạng thỏ thì bạn là hợp với màu đỏ hồng tím ờ, vàng và là vàng nâu đất nhớ bạn bị khắc kỵ cái tuổi mạng thỏ bị khắc kỵ bởi màu xanh lá cây nên bạn lưu ý là không được sử dụng màu sắc phong thủy của màu xanh lá cây Đấy, thì bạn hợp với đỏ hồng tím vàng nâu đất thì bạn có thể mua màu tím mua miếng thảm chạy nhà màu tím hoặc màu hồng thì bạn mua cho mình ờ, thảm màu hồng cũng được màu tím được bạn nót hết cái nền nhà này mình <clears throat> lưu ý là nót hết cái nền nhà nót từ cửa đằng trước ra đằng sau nót hết nền nhà luôn thì phương pháp này á, thì có tác dụng là nó sẽ tạo ra tạo ra từ trường để xua đuổi sử dụng màu sắc phong thủy của bản mệnh để tạo ra từ trường để xua đuổi đẩy nùi những tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà để nó không vào trong nhà nó hại gia chủ được nhé thì phương pháp thứ hai này cũng giống như phương pháp thứ nhất đó là xua đuổi đẩy nùi và cân bằng lại ngôi nhà là một thì đây là cũng là một ngôi nhà bình thường nó cũng không có tác dụng là thu hút công dân tài lộc cho gia chủ nhé đó là hai phương pháp là chỉ để là À, chấn chặt và cân bằng lại ngôi nhà thôi nhé chia sẻ cho các bạn về phương pháp thứ ba cái phương pháp thứ ba đó là <coughs> sử dụng vật phẩm phong thủy để chấn chặt lại ngôi nhà sử dụng vật phẩm để phong thủy để chấn chặt lại ngôi nhà thì đây là những vật đây là hai vật phẩm này thì chắc hầu hết là các bạn cũng đều biết đây là quả cầu phong thủy cái quả cầu phong thủy này được làm bằng đá thạch anh tím đá thạch anh Đấy. hoặc là bằng đá núi nữa này hay là đá ruby hay là bằng đá hóa thạch gỗ hóa thạch cũng được nó đều có tác dụng từ trường đều có từ trường cả nhé thì thì cái quả cầu phong thủy này có tác dụng đó là tạo từ trường dương cực đại cực lớn để làm gì để chấn chặt lại ngôi nhà xua đuổi đẩy nổi những tà ma âm bên âm khí ra khỏi nhà ngoài ra còn tác dụng đó là tạo ra mối liên hệ như là mối liên kết các thành viên vợ chồng con cái sống hòa thuận trong một ngôi nhà và nó có nó có tác dụng cho gia chủ đó là giữ được những mối làm ăn mối làm ăn lớn của gia chủ giữ được những mối bạn bè mối làm ăn cho gia chủ nhé rất là tốt thế còn cái thằng hang động thật âm tím này thì có tác dụng như sau nó tác dụng đó là thu hút công dân tài lộc cho gia chủ thu hút công nhân tài lộc cho gia chủ và giữ tiền nó là một hang động giữ tiền giữ của giữ vàng cho gia chủ đấy thế ngoài cái ngoài cái tác dụng này ra thì nó còn có tác dụng đó là xua đuổi được những bùa ngãi bùa yêu khi trong gia đình có người bị bùa ngãi bùa yêu rất là công hiệu nhé rất là công hiệu luôn nhé rồi các bạn không tin thì chia sẻ luôn thì các bạn cứ để ý đi cái thời vua chúa hồi xưa thì người ta đã biết sử dụng những loại đá ngọc những loại đá hóa thật này làm gì làm ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng cái quần dấu cái con dấu ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng này rồi là những cái ờ, con rồng con phượng được khắc bằng đá cũng làm từ những loại đá này ra rồi là những cái vòng cẩm thạch mà à, hoàng hậu công chúa hay đeo trên tay gọi là vòng cẩm thạch được làm bằng đá cũng làm từ những loại đá này ra rồi tiếp theo là những miếng ngọc bội những miếng ngọc bội mà các à, thái tử công tử hoàng tử hay rất ở lưng quần đó là cũng loại đá này ra thì tại làm sao tại vì sao mà từ thời xa xưa bao nhiêu đời nay thầy vua chúa mà biết sử dụng tới nó tại vì nó đem lại rất là nhiều lợi ích từ trường năng lượng tốt cho gia chủ cho những người sử dụng được sử dụng nó đem rất là nhiều may mắn cho những người như uh, cho gia chủ nên là được vua chúa những người quyền quý cao sang hay sử dụng tới nó Đấy, nhá thì đó thì chia sẻ bạn luôn thì các bạn nên lưu ý cho mình là các bạn lên mua cho mình hai quả cầu này mua cho mình hai quả cầu này kích cỡ của nó tương đương là khoảng là trên dưới à, trên dưới 3 à, kg một quả dạ, trên dưới 3 kg một quả mua cho mình hai quả và mua một hang độc thoại tím này đấy còn cái trưng bày bạn để ở đâu thì như thế này chia sẻ luôn các bạn lưu ý một điều rằng là những vật phẩm phong thủy này chúng ta không được đặt ở góc bếp hoặc là góc nhà về mặt phong thủy cực kỳ nó xấu nên những vật phẩm này các bạn chỉ được để ở trưng bày ở trên bàn làm việc của gia chủ hoặc là bàn tiếp khách của gia chủ nhé đấy thì các bạn đó mua cho mình hai quả cầu này chúng ta đặt ở hai bên cạnh bàn chúng ta đặt ở hai bên cạnh bàn và cái hang động thọc thạch ăn tím là chúng ta để giữa hai quả cầu này thì hai quả cầu này được đặt ở hai bên cạnh bàn nó tạo từ trường dương và nó trụ vững ngôi nhà chấn chặt là trụ vững ngôi nhà tạo từ trường dương để xua đuổi đẩy nổi những tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà rồi nó còn tác dụng là liên kết các thành viên các vợ chồng con cái sống hòa thuận trong một ngôi nhà đoàn kết với nhau rồi là nó còn có tác dụng đó là giữ được những mối làm ăn của gia chủ những mối bạn bè mối làm ăn cho gia chủ cực kỳ là tốt thì hang động thận tím này được đặt ở giữa hai cái trụ này thì nó lại càng vững chắc nên tại vì hai trụ này đã làm chỗ dựa vững chắc cho nó thì cái hang cái núi cái hang động thám tím này thế lại càng vững chắc vững chắc về cái gì vững chắc về tiền tài nó thu hút công nhân tài lộc rồi là giữ tiền giữ của cho gia chủ cực kỳ là vững tiền của của gia chủ cực kỳ là vững chắc đấy ngoài tác dụng này ra nó còn có tác dụng đó là xua đuổi được bùa ngãi bùa yêu đấy thì bạn nên sử dụng màu phong thủy là cái màu này bạn bạn hợp này đỏ hồng tím thì bạn hợp này cái màu đỏ hồng tím với quả cầu phong thủy này rất là hợp với tuổi à, kỷ dậu 1969 mạng thổ nhé rất là hợp đấy thế còn hang động than tím này thì tuổi nào cũng hợp hang động than tím này nó không kỵ tuổi nào cả nên là tuổi nào cũng sử dụng được nhé đấy đấy thì các bạn có thể mua những vật phẩm này về để chấn chặt ngôi nhà để gia tăng thêm công dân tài lộc cho gia chủ Đấy, rồi này nó còn giữ được những mối những, những mối làm ăn cho gia chủ rồi là vợ chồng con cái sống đoàn kết và rất là hạnh phúc vợ chồng sẽ ít như là hạn chế sự xô à, đẩy nghĩa là hạn chế được cái mâu thuẫn cãi vã này nọ rất là tốt về cái những cái quả cầu này và hang động thần tím này cực kỳ là tốt cho chúng ta nhé <clears throat> chia sẻ cho tuổi 1969 kỷ dậu lữ mạng này nhé thì à, cái Phật bản mệnh cái Phật bản mệnh của bạn đó là bất động minh vương Phật bản mệnh của mình là bất động minh vương thì các bạn đã mua những vật phẩm phong thủy là chỉ cần ra cửa hàng đá phong thủy uy tín trên toàn quốc sẽ mua được những vật phẩm này nhé. bạn mua cho mình một cái Phật bằng mận này là bất mận bất động minh vương bạn đeo có như thế này nhé. thì Phật bằng mận của chúng ta mỗi một tuổi đều có Phật bằng mận riêng của mình thì chúng ta đeo Phật bằng mận ở trên cổ như thế này nó sẽ giúp chúng ta là gặp nhiều may mắn Đấy, rồi nó, giúp chúng ta là à, xua đuổi được những cái à, những cái rủi ro những rủi ro đấy rồi nó giúp chúng ta phù hộ độ trì chúng ta tai qua lặng khỏi phù hộ cho chúng ta Ờ, và nó sẽ đem lại cái cảm giác có nghĩa là nó tạo ra một cái từ trường cho chúng ta một cảm giác về cái giác quan thứ sáu nhạy bén có nghĩa là nhận biết được nhìn nhận được sự việc tốt hơn Đấy, như là hạn chế được những ờ, những bạn bè xấu nôi kéo rủ dê chúng ta làm ăn những việc phi pháp đấy nhưng là nhận biết được những sự việc tốt để mà tránh được những cái tai họa như vậy rất là tốt chúng ta khi chúng ta sử dụng phật bằng bận như thế này nhé để trên có đấy thì phần bảng vận này thì bạn hợp màu này luôn này đây là màu vàng nâu đất này thì bạn mua cái màu này luôn vàng nâu đất cũng hợp với bạn nhé mạng thổ nhé rồi tiếp theo chia sẻ cho bạn luôn là cái vòng phong thủy cái vòng phong thủy này á, thì à, à, bạn cũng hợp màu này luôn màu vàng nâu đất cũng hợp luôn hoặc là bạn có thể mua màu đỏ màu hồng màu tím thì nữ thì sử dụng màu đỏ màu hồng màu tím rất là đẹp nhé thì bạn trong ra cửa hàng đã phong thủy mua cho mình một chuỗi phong thủy như thế này lưu ý một điều rằng là đếm tổng số hạt đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu và chia cho 4 dư một hoặc hai chúng ta sử dụng theo về về phong thủy về à, vòng luân hồi tuần họa thì một là công sinh hai cung não ba là bệnh tật và bốn là cung tử thì số 1 là cung sinh và số 2 là cung não là tốt nhất thì đếm tổng số hạt của nó dư chia 4 và dư 1 hoặc 2 chúng ta sử dụng nhé lưu ý một điều rằng như vậy rồi chia sẻ các bạn về tác dụng của cái vòng phong thủy để làm gì thì chia sẻ bạn thì vòng phong thủy là chúng ta đeo bên tay phải có ý nghĩa khác nhau và chúng ta đeo bên tay trái có ý nghĩa khác nhau có tác dụng khác nhau ví dụ như hôm nay chúng ta đi đám ma đám tang hay đi ra ngoài nghĩa trang hay là đi um, vào bệnh viện thăm người thân trong bệnh viện thì chúng ta lên chuyển vòng phong thủy này sang bên tay phải chúng ta đeo để làm gì cái vòng phong thủy này có tác dụng đã tạo từ trường dương cực lớn rồi và đem lại nhiều may mắn rồi thì chúng ta mà kết hợp với bàn tay phải của con người thì nó tạo ra từ trường dương cực đại mà khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí như thế những cái chỗ đó là nói chung về tà ma âm binh âm khí ngũ quỷ thì đi vào những nơi âm binh âm khí như thế thì mình sẽ xua đuổi được tại vì sao trong người chúng ta phát ra một luồng ánh sáng từ trường dương cực đại như thế thì tà ma âm binh âm khí nó rất là sợ những từ trường như thế này có nghĩa là mình sẽ xua đuổi được những tà từ trường đó xua đuổi được những từ trường xấu mình sẽ không bị ám không bị đeo bám để quấy phá không bị nhập đó rất tốt chúng ta khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí cao như thế Đấy, nó có tác dụng là xua đuổi đẩy nổi những từ trường xấu nó không hại nó không thể nào hại được chúng ta đó rồi chia sẻ các bạn luôn mà khi chúng ta đeo vào tay trái thì ý nghĩa như sau khi chúng ta chuyển vòng phong thủy mà sang bên tay trái chúng ta đeo thì nó đem lại rất là nhiều may mắn cho gia chủ một ví dụ như chúng ta đi học đi hẳn, hai chúng ta đi xin việc ba là chúng ta đi ký kết hợp đồng bốn là chúng ta đi giao thương buôn bán năm là chúng ta đi du lịch như thế này thì nó giúp chúng ta là gặp gỡ được nhiều bạn bè tốt gặp gỡ được những người tốt ờ, rồi, là ờ, gặp được những điều may mắn rồi đi ký kết hợp đồng thì nó sẽ giúp chúng ta là thuận lợi may mắn để ký kết được hợp đồng hay đi giao thương đấy hay đi du lịch thì nó giúp chúng ta là gặp nhiều điều may mắn và hạn chế được những sự rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường về xe cộ va chạm xe cộ đấy Đấy, thì vòng phong thủy này có tác dụng như sau chuyển sang bên tay phải thì có tác dụng xua đuổi đẩy đuổi những từ trường xấu và chuyển vòng phong thủy sang bên tay trái thì nó sẽ giúp cho gia chủ là tăng thêm phần may mắn tăng nhiều may mắn tăng thêm phần may mắn đó, đó. Rồi chia sẻ với bạn luôn để chúng ta lưu ý một điều rằng là chúng ta không nên sử dụng vòng phong thủy mà đeo vòng hai tay về mặt phong thủy thì nó giống với tổng số 8 cực kỳ xấu cực kỳ xấu nên chúng ta không sử dụng cái vòng phong thủy mà đeo hai tay nhé chúng ta có mua đi hai vòng ba vòng hay chục vòng nữa chúng ta cũng chỉ nên đeo một tay đeo một tay mà thôi nhé lưu ý một điều rằng là nhớ là đếm tổng số hạt của các vòng này là bao nhiêu hạt và chia 4 dư một hoặc hai chúng ta sử dụng nhé đấy lưu ý một điều dạng như thế đấy còn không chúng ta không biết nữa thì chúng ta đếm tổng số hạt nó là số hạt lẻ thì chúng ta sử dụng sẽ tốt nhất nha thế còn những ờ, còn những còn những vòng có số hạt chẵn đó, vẫn có thể sử dụng được sử dụng được tùy tùy trường hợp ví dụ như sau chúng ta uh, mang theo chúng ta đi chùa đi triển cầu kinh cầu phật cầu bình an mang theo hoặc là chúng ta ngồi niệm kinh niệm Phật Đấy, hay, là, hay là ngồi thuyền thì chúng ta cầm những vòng phong thủy có số hạt chẵn hoặc là lẻ gì cũng đều tốt cả nó giúp cho cái trạng thái của người tu hành sẽ đạt đến đỉnh giới cao nhất của của người tu hành đỉnh giới cao nhất nó đem lại cái trạng thái là hư không vô vô no vô nghĩ một trạng thái cứ không không buồn phiền gì cả nên là giúp cho những người tu hành mà sử dụng những vòng phong thủy này để tu hành thì nó nhập thuyền nhanh hơn sẽ tu như là tu đạo sẽ đạt đến đỉnh giới cao nhất của của những người tu miệng nhé những này là những cái nhà sư này những nhà thầy sư thầy những sư hay những phật hay sử dụng những cái vòng như thế này để gì đó là đem lại cái sự là vô vô nghĩ vô no để là đem lại trạng thái là tốt nhất cho người tu luyện nhé thì là các bạn phải lưu ý phải biết được là những điều như vậy đó thì cái hôm cái clip của mình xin chấm dứt tại đây nhé cái tuổi 19 69 kỷ dậu nữ mạng thì mình đã chia sẻ xong hướng nhà xây những vật phẩm phong thủy chấn chặt ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng rồi màu sắc phong thủy như thế nào rồi là Phật bản mệnh vòng phong thủy chia sẻ lại luôn này 1969 kỷ dậu mạng thổ màu tương sinh tương hợp đó là đỏ hồng tím vàng nâu đất bị khắc kỵ bởi màu xanh lá cây tuyệt đối không sử dụng màu phong thủy là màu xanh lá cây nhé đấy thì mình đã chia sẻ xong thì đó mình kênh của mình đã chia sẻ xong hôm nay đã chia sẻ xong cho bạn tuổi 1969 kỷ dậu nữ mạng rồi nhá thì các bạn thấy clip của mình hay ý nghĩa thì các bạn cho mình một like nhớ đăng ký kênh chia sẻ clip cho mọi người cùng xem để kênh được phát triển thì mình sẽ có động lực làm nhiều video khác ý nghĩa hơn chia sẻ đến các bạn nhé rất là mong các bạn là đăng ký kênh và ủng hộ kênh của mình nhé và xin chào tạm biệt các bạn